Xin chào tất cả các bạn, mình đã quay trở lại Hiện tại mình đang ở tháp River Garden Race 1 Giờ các bạn cùng đi theo mình tiếp nhé Lại tiếp tục là một cái hồ bơi Hồ bơi bên đây thì cũng giống như hồ bơi bên chỗ hồi nãy mình review Thôi giờ các bạn cùng vô nhà với mình review nha cái đó mới ờ, nhẹ chỉ khi nào nội thấp nó mới nặng cái đó chỉ ờ, ấy lên trên còn nữa hả quân ơi trắng cổng em ơi